Xin chào tất cả các bạn Các em ơi, hiện tại chị đang có mặt ở đây để cùng đồng hành với các bạn trong buổi phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng tổng ôn một tác phẩm thơ tiếp theo ở trong chương trình ngữ văn 9 kỳ 1 nhé Ừ, xin chào các em Bạn nào đã vào học rồi thì các em có thể bình luận cho chị biết được không nào Rồi, xin chào các bạn nhá Xin chào các em Đâu rồi nhở? Có những bạn nào đã vào học rồi giơ tay chị xem nào. Bình luận cho chị xem với nào. Ừ, xin chào kem. Rồi, chị đã thấy bạn Ngân Hoàng vào học này. Ok, xin chào các bạn nhé. Ừ. Các bạn ơi, chúng mình hiện tại đã đi học về chưa? Có cái ca học thêm nào thì chúng mình đã kết thúc chưa? À không bây giờ chắc phải hỏi là chúng mình đã ăn tối chưa nhở Đúng không? Ừ, rồi rất vui được gặp lại các em ở trong phần phát trực tiếp này nhá Chị đoán là bây giờ thì một số bạn là chúng mình cũng vừa mới đi học thêm về thôi, đúng không? Ừ, một số bạn thì chúng mình chuẩn bị chuẩn bị dùng bữa tối. Ừ, thời gian gần đây mà cũng không phải là gần đây đâu mà là từ đầu năm đến giờ ấy thì những cái chia sẻ của các bạn nhỏ lớp 9 chủ yếu xoay quanh việc là các bạn bị ngợp về mặt lịch học ấy. Có những bạn thì chúng mình học kín cả tuần luôn. Đó, thậm chí có những bạn tham gia ở trong khóa học văn VIP cũng chia sẻ thật với chị là lịch học rất là dày và không có đủ thời gian để làm bài tập để mà xem ờ, buổi học được theo đúng lịch luôn ấy. Đấy, thế thì ờ, đối với những bạn nhỏ mà chúng ta đang ở trong cái tình trạng quá tải như vậy nhá thì trước tiên là các bạn cần phải bình tĩnh chúng mình ngồi lại và sắp xếp lại cái lịch của cá nhân mình Trước tiên là các em phải kể một cái lịch của cả một tuần ra nhá Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Đồng ý chưa? Chủ nhật nữa Xong rồi là các em sẽ điền cái lịch cố định không thể thay đổi được Không thể xoay chuyển được Các bạn sẽ điền vào cái lịch đấy trước Ví dụ như là lịch học ở trên trường, trên lớp, lịch đi học thêm ở nhà thầy cô. Đồng ý chưa? Là những cái lịch mà không thể thay đổi được ấy thì các bạn sẽ điền vào trong cái lịch của bản thân mình trước để nhìn xem là còn cái khung giờ nào trống. Đồng ý chưa? Thì những cái khung giờ trống đó sẽ là dành ra quá trình cho chúng mình một là tự học, hai là sắp xếp uh, cái thời gian học trong các khóa học online. Đồng ý không ạ? Chị vẫn hay khuyên các bạn ở trong lớp VIP như vậy Bởi vì là có một cái đặc có một cái quyền lợi của các bạn ở trong khóa học online đó là có thể xem lại được ấy thế nên là nếu như chúng mình bị trùng lịch hoặc là bị bị quá tải về mặt lịch học thì các bạn có thể là xem lại bài học ở trong những cái thời gian uh, rảnh hơn của mình thay vì việc là cả một ngày học đến 4 đến 5 ca học thì cũng rất là quá tải đúng không các em nhá thế nên là nhân đây thì với um, một cái câu hỏi nhỏ của chị nhưng mà chị thấy là cũng có kha khá các bạn là bây giờ mới đi học thêm về đây đúng không ạ đó rồi là cũng chưa kịp ăn tối nữa thì chị cũng chia sẻ thêm một chút xíu để các em có thêm cái kinh nghiệm cho mình và hãy nhớ là đảm bảo sức khỏe nhá Nhớ là phải đảm bảo sức khỏe đấy Không có sức khỏe là không làm được gì đâu Đấy ừ, Đồng ý chưa nào rồi nếu như mà có tâm sự gì hoặc là có cái khó khăn gì trong việc sắp xếp thời gian học này Trong cái thời gian biểu của cá nhân mình thì kem cũng có thể chia sẻ cùng với chị nhá Đồng ý không? Ừ, rồi, xin chào kem xin chào các bạn Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với nhau tổng ôn về bài thơ Đoàn thuyền đánh cá nhé Hôm qua thì tổng ôn về bài bếp lửa thì chị thấy là các bạn đã học hết đến thơ hiện đại rồi và cũng có những cái khó khăn liên quan đến kiến thức của những bài thơ này. Thì chị sẽ cùng đồng hành với các bạn trong những phần phát trực tiếp, đồng ý không? ừm ok, à hôm qua em học đoàn thuyền đánh cá rồi à Thế thì may quá, hôm nay có thể ôn tập được luôn này Bạn nào đã học rồi thì chúng mình tranh thủ ôn tập luôn nhá Ôn tập khoảng độ 30 phút thôi thì chị vẫn tin là các em có thể nắm bắt được thêm những cái kiến thức đấy Còn những bạn nào chưa học thì hãy nhớ theo dõi Coi như đây là một phần chuẩn bị Để chúng ta học trên lớp có thể biết đâu lại trả lời được những câu hỏi của thầy cô Lại được điểm ờ, được lại được điểm cao đúng không? Ừ, rồi, ok nhá. Nào, đến với bài thơ Đoàn thuyền đánh cá thì trước tiên là chúng mình cần phải biết đến bài thơ đó đã. Nhá, đừng bạn nào đi ngược là chúng mình phân tích trước xong rồi mới học, mới đọc về bài thơ nha. Gì thì gì thì trước tiên vẫn phải đọc cái bài thơ đó đã. Thì bạn nào đã học rồi, đã thuộc rồi thì cùng nhẩm lại với chị nhá. Bạn nào chưa học thì có thể mở sách giáo khoa ra và theo dõi cùng với chị nha. Ừ, à bài học bài đoàn thuyền đánh cá em học lâu rồi đúng rồi bởi vì là mỗi bạn có một cái uh, tốc độ học khác nhau ở trên trường trên lớp mà thế nên là làm sao mà chúng mình có một cái lịch chung áp dụng cho tất cả các bạn được đấy thì bạn nào học rồi thì ôn lại bạn nào chưa học thì coi như đây là một phần chúng ta chuẩn bị đồng ý chưa ừ rồi đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ huy cận Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then đêm sập cửa, đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, câu hát căng buồm cùng gió khơi. Chúng ta thấy đó là khổ thơ đầu tiên, và trong khổ thơ này tác giả Huy Cận đã tập trung thứ nhất là miêu tả về cái khung cảnh hoàng hôn ở trên biển khi mà mặt trời dần dần dần dần đi xuống biển đúng không ạ mặt trời xuống biển như hòn lửa biện pháp so sánh đã giúp cho chúng ta hình dung được cả cái hình dạng tròn đầy của mặt trời cùng với đó là một màu sắc như thế nào ạ đỏ rực dường như đã nhuốm cả cái sắc đỏ rực ấy trong cả cái vòm trời ấy vậy Đúng không nào? Nhá Rồi là gì? Sóng đã cài then đêm sập cửa là biện pháp nhân hóa để ta thấy được rằng là ở đây tác giả hình dung cả vũ trụ giống như một ngôi nhà lớn vậy. Ở đó thì có màn đêm là cánh cửa và sóng chính là then cài. Cứ như thế cái sự vận động của thiên nhiên đã được tái hiện lại dưới ngòi bút đầy say mê và đầy hứng khởi của nhà thơ Huy Cận. Sau bức tranh về thiên nhiên thì tác giả bắt đầu à miêu tả về sự xuất hiện của con người thông qua hình ảnh đoàn thuyền đánh cá. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, câu hát căng buồm cùng gió khơi. Từ lại vừa miêu tả về cái sự lặp đi lặp lại thường xuyên, có thể thấy là đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào trong cái khung giờ này là một cái sự thường xuyên quen thuộc rồi. Nhưng đồng thời từ lại ấy cũng đã diễn tả điều gì ạ? À, cũng đã diễn tả sự đối lập giữa thiên nhiên và con người. Thiên nhiên thì đang đi vào trạng thái nghỉ ngơi, nhưng đúng lúc đó thì con người lại bắt đầu hành trình lao động của mình. Đồng ý chưa? Nha, đúng lúc đó thì con người lại bắt đầu hành trình lao động của mình và con người bắt đầu hành trình lao động trong cái lúc mà mặt mặt trời dần đi xuống biển nghĩa là màn đêm dần buông xuống rồi ấy là cái lúc mà đáng ra phải nghỉ ngơi đúng không ạ? Đáng ra là phải yên tĩnh thì bây giờ lại bắt đầu quá trình lao động rất là hăng say. Cái tinh thần hăng say ấy được thể hiện qua câu thơ câu hát căng buồm cùng gió khơi. Câu hát ở đây chính là biểu tượng cho sức mạnh của người dân trài là tinh thần của người dân trài và như cùng với gió để có sức mạnh làm căng cánh buồm đưa đoàn thuyền ra khơi. Đồng ý chưa? Thế nên là à như vậy chúng ta có khổ 1 và khổ 2 chính là cái cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi. Đồng ý chưa ạ? Nhá, cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi. Là chúng ta có khổ 1 và khổ 2 này trong đó, khổ 1 là diễn tả về thiên nhiên và con người, đúng chưa? Đó, còn khổ 2 thì tập trung ở nội dung của tiếng hát, hát rằng cá bạc biển đông lặng, cá thu biển đông như đoàn thoi, đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng, đến dệt lưới ta đoàn cá ơi. Các bạn lưu ý nhá, ờ, ở khổ thơ thứ hai này thì tác giả bắt đầu hát rằng bắt đầu bằng cụm từ hát rằng nghĩa là toàn bộ khổ thơ là nêu bật lên nội dung của tiếng hát tiếng hát ấy là tiếng hát lao động tiếng hát ấy sẽ xuyên suốt toàn bộ bài thơ biến bài thơ này giống như là một bài ca lao động rất là hùng tráng vậy Ok ông ạ? Thì tiếng hát đó khi mà người dân trài bắt đầu ra khơi, họ bày tỏ cái niềm mong ước, cái niềm hy vọng của mình về một chuyến ra khơi bội thu thông qua tiếng hát đầy lạc quan. Trước tiên thì họ ca ngợi sự giàu có của biển cả, cá bạc biển đông lặng, cá thu biển đông như đoàn thoi. Rồi câu thơ thì tập trung miêu tả về đàn cá thu nhé. Trước tiên thì đàn cá thu được miêu tả qua biện pháp so sánh như đoàn thoi. Có lẽ xuất phát từ cái hình dạng của loài cá thu nó cũng giống giống như là hình con thoi ấy. Đó, và trong cái trí tưởng tượng liên tưởng phong phú của Huy Cận thì những con thoi ấy cái đoàn thoi ấy đáng đêm ngày vận động đêm ngày vận động cứ thoăn thoắt thoăn thoắt để mà dệt nên tấm thảm khổng lồ đó chính là biển cả đó, nên là trong cái hình dung của nhà thơ Huy Cận thì ở đây biển cả giống như một tấm thảm khổng lồ ấy. Và từng đoàn cá thu thì cứ thoăn thoắt, thoăn thoắt giống như những con thoi. Các bạn hình dung cái khung cửi ấy, khi mà dệt vải thì những con thoi nó cứ phải chuyển động linh hoạt linh hoạt nó cứ thoăn thoắt thoăn thoắt cả để mà liên kết các cái sợi chỉ liên kết các cái sợi tơ vào để trở thành một cái tấm vải đồng ý không thì ở đây tác giả hình dung đoàn cá thoi chúng nhiều này xong rồi là chúng vận động rất là sinh động rất là độc đáo như vậy thì tác giả hình dung giống như là những con thoi đang dệt vải trên khung cửi vậy Ừ, đồng ý chưa? Và tất nhiên rồi, với niềm mong ước của người dân trài thì trong tiếng hát của họ, họ còn cất lên cái tiếng gọi chiều mến đến dệt lưới ta đoàn cá ơi. Ừ, đó nhá, thì đó chính là nội dung của khổ 1 và khổ 2. Các bạn ơi, đến đây nếu như mà chúng mình có bắt gặp đề bài phân tích về hai khổ thơ này, các em hoàn toàn có thể liên hệ mở rộng được đấy. Chắc là chúng mình vẫn còn nhớ bài thơ Quê hương của tác giả Tế Hanh đúng không ạ? Một bài thơ mà không thể không nhắc đến khi phân tích về đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận. Đúng không? Bởi vì là về đề tài này, về những cái hình ảnh chúng ta thấy có rất nhiều những sự tương đồng rất nhiều những cái sự tương đồng ở trong ở giữa hai cái bài thơ này. Thế thì trong bài thơ quê hương của tác giả Tế Hanh thì đoàn thuyền đánh cá ra khơi lúc nào ạ? Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng. Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã Phăng mái trèo mạnh mẽ vượt trường giang thì ta thấy được là à cùng là khung cảnh ra khơi nhưng ở đây nhà thơ huy cận đã tái hiện với đúng cái chất hiện thực quả thực là tác giả sống đã rồi hãy viết đấy hòa mình vào cuộc sống của nhân dân thả hồn mình vào trong cái quá trình lao động của nhân dân để khắc họa một cái chuyến ra khơi bắt đầu vào lúc Màn đêm dần buông xuống Uhm, đồng ý không ạ? Rất là độc đáo nhá Một bên thì là bắt đầu vào cái thời điểm Là màn đêm dần buông xuống Một cái thời điểm đáng ra người ta phải kết thúc Với ngày lao động của mình để mà nghỉ ngơi rồi Thì đó mới là lúc mà người dân trái Bắt đầu ra khơi với tất cả cái niềm hăng say hứng khởi của mình Còn một bên thì À khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng Ok chưa? Đấy, thì ta thấy được uh, cái sự tương đồng và có cả sự khác biệt giữa hai bài thơ này thì các em có thể liên hệ dựa trên cái khía cạnh đó nha. Đồng ý chưa? Nhưng cả hai bài thơ thì đều toát lên được cái tinh thần cũng như là đều toát lên được vẻ đẹp của người dân trài thông qua hành động của họ, thông qua cái công việc lao động của họ. Rồi, thế thì bây giờ ra khơi rồi đúng không ạ? Ra khơi rồi thì tiếp tục tác giả sẽ miêu tả cho chúng ta thấy được cái quá trình đánh bắt cá của đoàn thuyền này Đồng ý chưa ạ? Nhá, cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển đêm Tiếp tục nào Cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển đêm Các bạn ơi, chúng mình phản hồi cho chị biết là với nội dung của khổ 1 và khổ 2 như vậy thì các bạn đã nắm được chưa nào? Các em có hiểu bài không nào? Các bạn đã hình dung ra chưa? Bình luận cho chị biết nhá. Bình luận cho chị biết không là chị thấy các bạn vào học là hơi lười tương tác, hơi lười bình luận. Nên là chủ yếu chị phải đoán Đoán xem là các bạn đã hình dung ra chưa Có điều gì muốn trao đổi thì các bạn phải bình luận cho chị biết nha Đồng ý chưa nào các bạn ơi Đâu hết rồi nhỏ kem đâu hết rồi Ừ đồng ý không Đó Thì đấy là về khổ 1 và khổ 2 của bài thơ này nhá Rồi thế thì bây giờ khi mà đoàn thuyền đã ra khơi rồi Thì tiếp tục nào Ra khơi thì À hình dung ra rồi đúng không Bây giờ nhá Để mà nhớ được thứ tự các cái khổ thơ trong bài thơ này cũng là một thử thách không nhỏ đối với các em đúng không? bởi vì chị biết là có những bạn ấy rất là khó để mà nhớ được thứ tự các khổ thơ bởi có một vẻ đẹp trong bài thơ đoàn thuyền đánh cá có một điều rất hay như thế này đấy là mỗi khổ thơ trong đoàn thuyền đánh cá nếu như nó đứng độc lập thì đều có thể trở thành một bài thơ tứ tuyệt rất hay đấy Đồng ý không ạ? Nhá, xét về mỗi khổ thơ trong đoàn thuyền đánh cá thì nếu như mỗi khổ ấy đứng độc lập thì đều mang vẻ đẹp và mang những cái nội dung trọn vẹn tựa như là một bài thơ tứ tuyệt vậy. Ừ, ok chưa? Đấy, thế nên rằng là đấy là cái lý do mà có thể cái sự liên kết giữa các khổ thơ nếu như chúng mình chưa hiểu rõ thì rất khó để nhớ được. Đó. Ừ. À, Câu hát căng buồm có có ẩn dụ em nhá, ẩn dụ qua hình ảnh câu hát căng buồm đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là câu hát nếu như mà theo nét nghĩa tả thực thì nó không thể nào căng buồm được. Câu hát là một cái uh, một một cái ờ, một cái sự vật về mặt âm thanh mà đúng không nhá câu hát là một cái từ để mà diễn tả về âm thanh Thế nhưng mà ở đây căng buồm thì phải là từ sức mạnh của gió hoặc là tác động vào cánh buồm Thì ở đây hình ảnh câu hát căng buồm là ẩn dụ cho sức mạnh này, cho tinh thần của người dân trài này Đồng ý chưa? Nhá rồi, thế thì bây giờ quay trở lại với khổ 3, 4, 5 và 6 Chúng mình hình dung đoàn thuyền đã bắt đầu ra khơi rồi Thế thì tiếp tục nó phải đi từ à đi từ bờ biển để đến với cái vùng ngư trường để đánh bắt chứ Thế nên chúng ta có khổ thơ thứ ba là diễn tả về cái cảnh má đoàn thuyền tiến ra ngư trường thuyền ta lái gió với buồm trăng lướt giữa mây cao với biển bằng ra đậu dặm xa dò bụng biển giàn đan thế trận lưới vây răng đúng không ạ các bạn hình dung ra chưa ra khơi rồi thì bây giờ là à phải tiến ra ngư trường ra cái vùng biển để đánh bắt ý đây không phải là những đoàn thuyền đánh bắt gần bờ đâu nha Là đánh bắt xa bờ đấy Đấy, thế thì trên cái uh, quá trình mà đoàn thuyền tiến ra ngư trường thì có thể thấy khổ thơ thứ ba là cái khổ thơ mà bát ngát trí tưởng tượng của Huy Cận luôn. Trước tiên thì tác giả miêu tả bé hình ảnh của đoàn thuyền ạ. Thuyền ta lái gió với buồm trăng lướt giữa mây cao với biển bằng Sự hòa quyện tuyệt vời giữa biện pháp nhân hóa lái lướt với cả biện pháp phóng đại lái gió buồm trăng rồi mây cao biển bằng tất cả đã góp phần khắc họa nên hình ảnh một đoàn thuyền như thế nào ạ các bạn hình dung bầu trời rồi lá biển cả lúc đêm về nó giống như là một cái vùng huyền bí vô cùng vô tận thì con người xuất hiện ở đó dù là một con thuyền hay cả đoàn thuyền thì vẫn rất là nhỏ bé thôi nhưng không ở đây tác giả hình dung con thuyền tựa như nó có một cái tầm cỡ khổng lồ một cái tầm vóc khổng lồ sánh ngang với trời đất vậy đó con thuyền như đang bay giữa không gian chứ không phải chỉ đơn giản là đang lướt đi ở trên biển nữa thông qua biện pháp so sánh à, thông qua biện pháp nhân hóa và biện pháp phóng đại của nhà thơ Huy Cận đồng ý chưa nha hình ảnh đoàn thuyền hiện lên vô cùng nổi bật chứ không hề bị nuốt trọn bởi cái không gian bao la rộng lớn của biển đêm nữa cái nguồn cảm hứng này, nguồn cảm hứng về thiên nhiên, về cuộc sống con người, nhưng giờ đây con người đã đứng lên làm chủ ấy. Nó hoàn toàn khác với cả, à, với cả cái cảm xúc của Huy Cận trong thơ ca trước cách mạng cũng là cũng là sông cũng là biển cũng là không gian cũng là thiên nhiên đấy nhưng mà thơ của huy cận trước cách mạng là gì ạ sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp con thuyền xuôi mái nước song song, thuyền về nước lại sầu trăm ngả, củi một cành khô lạc mấy dòng. Rất là cô đơn, lẻ loi, dợn ngợp ngay giữa cái không gian bao la ấy. Nhưng bây giờ, cũng là không gian bao la, cũng là sông nước, cũng là biển trời, cũng là con thuyền nhưng con thuyền bây giờ là được phóng đại lên cái tầm cỡ rất là to lớn để sánh ngang với cả trời đất sánh ngang với không gian đúng không nhá nên chúng ta có thể thấy khổ thơ thứ ba này là khổ thơ mà rất giàu cái cảm hứng lãng mạn bay bổng của nhà thơ Huy Cận nhưng cũng không kém phần chân thực nhá Đồng ý không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì con thuyền ấy nó vẫn gắn liền với nhiệm vụ của nó. Ra đậu dặm xa, dò bụng biển, giàn đan thế trận, lưới vây răng. Đó là việc tác giả miêu tả về về cái nhiệm vụ đánh bắt cá của đoàn thuyền này. Tác giả hình dung là đoàn thuyền ra đến ngư trường. Người dân trài bắt đầu quá trình đánh bắt tựa như là họ đang chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt vậy. Trong trận chiến ấy thì họ phải làm gì? Họ phải à ờ, ra đậu dặm xa để mà do bụng biển này, rồi là dàn đan thế trận rồi lưới vây răng, hàng loạt những cái động từ hàng loạt những cái thao tác được tác giả diễn tả chỉ vào trong vòng hai câu thơ thôi. Đấy, kết hợp với đấy là nhịp thơ rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn và dứt khoát Giúp cho chúng ta hình dung được quá trình đánh bắt này rất hào hùng đúng không các em nhá và người dân trải ở đây tựa như là những những vị tướng lão luyện đang làm chủ cái cuộc chiến mà mình tham gia vậy đúng chưa ạ từng thao tác từng thao tác đều rất là dứt khoát thông qua cách miêu tả của nhà thơ huy cận ừm, ok chưa? Đấy là khổ 3 nhá. Thế ra đấy là quá trình, quá trình đi ra ngư trường. Vậy ra đến ngư trường rồi thì sẽ thấy điều gì? À, thì sẽ thấy bức tranh của các loài cá ở trên biển đêm. Chúng ta sẽ có khổ 4. Là thấy được về bức tranh của các loài cá. Cá nhụ, cá chim cùng cá đé, cá song lấp lánh đuốc đen hồng, cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe, đêm thở sao lùa nước hạ long. Ừ, khổ thơ thứ tư này có có phải là khó khăn cho nhiều bạn không? Có phải là có những bạn rất là khó để phân tích khổ thơ thứ tư này không? Bởi có một hình ảnh ở cuối ấy, đêm thở hai chấm sao lùa nước hạ long. Đây, thế thì các bạn tập trung lắng nghe phần này nhá Mong rằng là chị có thể cùng với các em hình dung được nội dung của khổ thơ thứ tư này nhá Trước tiên thì tác giả dùng biện pháp liệt kê cá nhụ, cá chim cùng cá đé, cá song lấp lánh đuốc đen hồng Liệt kê tên gọi của các loài cá với mục đích là ca ngợi cái sự phong phú, giàu đẹp của vùng biển quê hương, nơi mà người dân trái đang đánh bắt đây. Đúng không ạ? Tiếp tục này, Tác giả miêu tả kỹ hơn về loài cá song. Cá song lấp lánh đuốc đen hồng, cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe. Trước tiên thì tác giả miêu tả về về cái đặc điểm của loài cá song nhưng tác giả thì không thể dừng lại ở cái việc miêu tả đơn thuần là nó hình gì nó màu gì đúng không ạ mà tác giả luôn luôn vận động trong cái trí tưởng tượng của mình Đấy, rất là hay ở đây là câu thơ gần như câu thơ nào trong đoàn thuyền đánh cá cũng chan chứa những cái biện pháp tu từ, cũng chan chứa những cái sự liên tưởng tưởng tượng phong phú của nhà thơ Huy Cận. Ngay trong câu thơ này cũng thế thôi. Cá song lấp lánh đuốc đen hồng. Ừ, thì câu thơ này cách miêu tả của tác giả là để gợi tả về hình dạng Đúng không ạ? Cũng như là màu sắc của loài cá song Cá song thì nó có cái đặc điểm là đuôi của cá song ấy Tựa như là một ngọn đuốc bởi vì nó có màu đen hồng ở đó Nên là tác giả hình dung đấy giống như là ngọn đuốc vậy Cá song lấp lánh, đuốc đen hồng Thật ra ý nghĩa tả thực của câu thơ là diễn tả cá song có cái đuôi màu đen hồng Ok không? Nhưng tác giả hình dung ở đây giống như là những ngọn đuốc vậy Và chúng đang di chuyển chúng đang bơi chúng đang di chuyển nên tạo ra cái sự chuyển biến về màu sắc của lấp lánh lung linh ở cái vùng biển đêm ấy rồi tiếp tục nha cái đuôi em quẫy trăng vàng trẻ cất tiếng gọi chiều mến cái đuôi em quẫy đó, đồng ý không ạ? Chính là biện pháp nhân hóa đấy Hay cũng chính là cái tình cảm chiều mến của con người đối với cả thiên nhiên Rồi là gì? Cái đuôi em quẫy trăng vàng trẻ đây lại tiếp tục là một hình ảnh giàu trí liên tưởng khi mà màn đêm buông xuống, đúng không ạ? Ánh trăng ở trên trời, trên trời bây giờ là chiếu rọi xuống mặt biển. Mặt biển cứ như thế mà cứ lấp lánh lấp lánh ánh trăng Và khi mà đàn cá xong chúng quẫy đuôi như vậy Thì thật ra là quẫy khiến cho khiến cho mặt nước rung động Nhưng bây giờ mặt nước đang tràn đầy ánh trăng rồi Đang ngập tràn ánh trăng rồi Thế nên tác giả hình dung như là À đàn cá xong đang quẫy đuôi khiến cho ánh trăng tan ra vậy Uhm, đồng ý không? Chỉ hai câu thơ nhá Mà lấp lánh ở đó là biết bao nhiêu màu sắc sinh động Nào là màu đen, màu hồng Rồi bây giờ lại còn vàng chóe nữa Thế nên là nếu như mà được trao cho chúng ta một cái bộ bút màu để mà khắc họa, để mà vẽ lại cái bức tranh được gọi lên từ những câu thơ này của Huy Cận thì chắc là bức tranh ấy sẽ sinh động và rực rỡ lắm đây. Đúng không? nhá đấy và sau đó này sau đó trong cái uh, trong cái mạch liên tưởng và cảm nhận về toàn bộ thiên nhiên về khung cảnh thiên nhiên nơi ngư trường đánh bắt cá của người ngư dân ấy thì tác giả đã phóng tầm mắt của mình đã mở rộng cái sự liên tưởng của mình về toàn bộ màn đêm về toàn bộ biển khơi thì tác giả hình dung là gì đêm thở sao lùa nước hạ long nhá trước tiên này màn đêm được nhân hóa là nó có tiếng thở bởi vì tiếng thở là một đặc điểm của con người mà nhưng bây giờ là gắn liền với màn đêm nên là màn đêm đã được nhân hóa có tiếng thở tại sao màn đêm lại có tiếng thở thực chất tác giả đang muốn nói điều gì ở đây À, các bạn hình dung nhá, ở đây tác giả đang liên tưởng màn đêm giống như một sinh vật khổng lồ vậy. Và nhịp thở của đêm chính là nhịp phập phồng của sóng các bạn bây giờ phải thử hình dung là chúng ta đang đứng giữa cái không gian biển biển đêm nhá biển đêm thì rất là tĩnh lặng và ở nơi đó chỉ có gì chỉ có tiếng sóng thôi ào ạt giạt rào phập phồng đúng không ạ nhá thì tác giả hình dung là cả màn đêm này bây giờ giống như là một sinh vật khổng lồ ấy và tiếng thở của đêm chính là gì chính là tiếng phập phồng của sóng đấy nên thật ra ấy, là tác giả đang muốn diễn tả cái sự phập phồng của sóng Nhưng mà lại mượn hình ảnh màn đêm Đúng không? Đấy, tiếp tục nhá Và sau mỗi cái nhịp phập phồng của sóng ấy Là một lần mà ánh sao in hằn dưới mặt nước Đúng không ạ? Thì đáng ra sẽ là, đúng ra thì sẽ là nước lùa sao Đây, bởi vì đây nhá, các bạn hình dung này từng nhịp sóng phập phồng như thế này đúng không ạ? Thì ví dụ ánh sao ở trên trời soi tỏa xuống thì đây dưới mặt nước cũng tràn ngập ánh sao. Đúng chưa? Nhưng mà sau mỗi nhịp phập phồng nhá Thì ánh sao đang ở vị trí này Sau một nhịp phập phồng thì có thể nó đã ra đến vị trí này rồi Đấy, thì cái sự di chuyển như thế tác giả hình dung như là nước đang lùa sao vậy Nhưng tác giả lại chọn cách nói ngược lại sao lùa nước hạ long Uhm, đồng ý không? Nhá, cái sự chuyển động này đã được tác giả miêu tả lại và diễn tả một cách đầy cụ thể nhưng cũng đầy tính hình tượng. Đêm thở, sao lùa, nước hạ long giúp cho bạn đọc mở rộng tầm quan sát đến với bầu trời lấp lánh ánh sao. Bởi vì khi mà diễn tả là nước lùa sao ấy thì sẽ nhấn mạnh hơn ở hình ảnh của nước hình ảnh của biển đêm đúng không nhưng diễn tả sao lùa nước thì lại khiến chúng ta hình dung nhiều hơn tập trung nhiều hơn bởi hình ảnh sao nên là trong một câu thơ vừa diễn tả nhịp phập phồng của sóng lại vừa bao quát ở đó là vẻ đẹp của cả một bầu trời sao đúng không các em hình dung ra chưa nhá nên là câu thơ ấy rất hay đấy các bạn hãy tập trung để chúng ta làm toát lên được vẻ đẹp ý nghĩa của câu thơ đó nha Tóm lại thì khổ thơ thứ tư tựa như là một cái bức tranh về các loài cá ở trên biển đêm và cũng khắc họa được cái vẻ đẹp của vùng biển quê hương khi đêm về với một bầu trời đầy đầy sao, với một mặt biển lấp lánh ánh sáng và phẩm nhịp phập phồng của sóng. Tất cả đã toát lên được sự huyền bí của biển trời về đêm nhưng lại không quá xa lạ. Bởi vì sao? Bởi vì hai tiếng hạ long nó vang lên đầy thân thương đúng không? Nhá, bởi đêm thở sao lùa nước Hạ Long. Rõ ràng là huyền bí đấy. Rõ ràng là biển trời về đêm rất là à uh, rất là rộng lớn bao la đấy. Nhưng tất cả cái sự huyền bí xa lạ đó đều được kéo gần lại bởi hai tiếng Hạ Long. Hạ Long là quê hương, là biển trời quê hương, nên dẫu cho cái vùng biển ấy có huyền bí như thế nào, có rộng lớn bao la ra làm sao, thì vẫn là vùng trời, vùng biển quê hương. Đấy, thì đấy chính là nội dung của khổ thơ thứ tư. Các bạn ơi, chúng mình đã hình dung ra chưa nào? Các bạn đã hình dung ra chưa ạ? Chúng mình đã hình dung ra được nội dung của khổ thơ thứ tư này chưa ạ? có còn nhiều những cái khó khăn và và và khúc mắc về khổ thơ này không phản hồi cho chị biết với nhá nếu như mà có chỗ nào chúng mình chưa hình dung rõ thì có thể bình luận cho chị biết nha ừ. nếu như hiểu rồi thì cũng bình luận cho chị biết với để chị còn xác nhận để còn đến với những nội dung tiếp theo ừ. không là chị không tự đoán được đâu chị không dự đoán được nhiều đâu có thể là đối với bản thân chị thì hướng dẫn như vậy là đã nói nói ra cái cách để chúng mình hiểu về những câu thơ ấy rồi nhưng có thể là có những bạn chúng mình vừa mới vào này hoặc là chúng mình chưa nghe xuyên suốt thì chúng mình chưa đủ hình dung nhá ừ đồng ý à rồi hiểu rồi đúng không các em nhá đấy thế nên rằng là bây giờ đừng coi khổ thơ thứ tư này là một khổ thơ khó phân tích nữa nhá mà hãy coi đây là một khổ thơ rất hay rất độc đáo và hãy mong chờ để đến được với khổ thơ này để chúng mình phân tích nó thật là hay nhá đồng ý chưa đó rồi thế thì bây giờ thấy được bức tranh các loài cá rồi thì không chần chừ thêm nữa người ngư dân phải đánh bắt cá thôi phải bắt đầu quá trình đánh bắt thôi chúng ta có khổ thơ thứ năm Chính là quá trình à quá trình đánh bắt cá ở trên biển này. Ta hát bài ca gọi cá vào, gõ thuyền đã có nhịp trăng cao, biển cho ta cá như lòng mẹ, nuôi lớn đời ta tự buổi nào. Đó, rồi khi mà răng lưới đánh bắt rồi thì bắt đầu là à, bắt đầu thu lưới thôi. Bắt đầu thu về cái thành quả thôi, chúng ta có khổ thơ thứ sáu ạ. À. Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng ta kéo xoăn tay chùm cá nặng, vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng đông, lưới xếp buồm lên đón nắng hồng. Đó. Thế là cả một cái quá trình lao động ở trên biển, cả một quá trình đánh bắt cá đã được tái hiện vô cùng sinh động và đầy cái niềm hứng khởi, đầy cái niềm quyết tâm, đầy cái niềm hăng say của những con người lao động mới dám đứng lên cai quản lại thiên nhiên đấy. Nhá. Đồng ý chưa nào? Thì đây, tất cả những cái nội dung ấy đã được tái hiện qua khổ 3, 4, 5 và 6 trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá. Và cuối cùng thì tác giả diễn tả về cảnh đoàn thuyền quay trở về trong ánh bình minh, cảnh đoàn thuyền trở về. Diễn tả qua khổ thơ thứ 7 ạ. Đồng ý chưa Nhá, đó là gì nhở? Câu hát căng buồm với gió khơi Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời Mặt trời đội biển nhô màu mới Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi đó. Thì đó chính là toàn bộ những vần thơ, toàn bộ những khổ thơ ở trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá Hôm nay thì chị cùng với các bạn phân tích kỹ về khổ 1 2, 3 và 4. Tuy nhiên thì bây giờ thời lượng của phần phát trực tiếp không còn nhiều nữa nên là chúng mình sẽ cùng phân tích khổ 5, 6, 7 ở trong những phần phát trực tiếp sau cùng với chị. Đồng ý không các em? Nhá. Đồng ý không các bạn? Đó, hôm nay thì không có mong muốn gì nhiều hơn bằng cái việc là các bạn đã một lần nữa cùng đọc lại với chị về bài thơ Đoàn Huyền đánh cá này và đặc biệt là ôn tập lại kiến thức về khổ 1, 2, 3 và 4 ở trong bài thơ này nhé. Ừ, đồng ý chưa? Rồi, thế nên là nếu như mà chúng mình mong muốn là tác phẩm nào, bài thơ nào, bài văn nào chúng mình cũng sẽ phân tích thật là kỹ, thật là chi tiết thì các em cũng có thể tham khảo về khóa học Văn VIP 2 cùng với chị nha. Đồng ý chưa? Đây là khóa học mà chúng mình sẽ học tất cả kiến thức của các văn bản này, học một cách chuyên sâu, đầy đủ và có cả chuyên đề về phương pháp, kỹ năng làm bài, chuyên đề về nghị luận xã hội, chuyên đề về đọc hiểu và chuyên đề luyện đề trước khi chúng mình thi nữa. Bởi vì đây là khóa học văn VIP nên là chúng mình sẽ học đến khi mà chúng mình thi cấp 3 xong các bạn nhá đó nên nếu như mà bạn nào chúng mình đang tìm kiếm những cái khóa học để chúng ta học chuyên sâu về các tác phẩm và cải thiện điểm văn của mình có được cái phương pháp học dễ hiểu dễ nhớ hơn thì các em cũng có thể tham khảo về khóa học này nha <laughs> rồi bởi vì là sau phần phát trực tiếp này thì chị cũng bắt đầu đồng hành với các bạn trong lớp VIP 1 nữa Nên là bây giờ thì chị sẽ kết thúc phần phát trực tiếp này tại đây Các em có thể tham khảo và có thể là chia sẻ phần phát trực tiếp này Để có dịp thì nghe đi nghe lại và hiểu rõ hơn về nội dung của khổ một hai ba bốn trong bài thơ đoàn thuyền đánh cá nha rồi, ok. Còn bây giờ thì cảm ơn các em rất nhiều vì đã đồng hành cùng với chị trong buổi học ngày hôm nay và rất mong sẽ được gặp lại các bạn ở trong những buổi học sau nhé. Bye bye!